Xin chào các bạn Nay mình à, rất vui vì nhận được à, trợ cấp của chính phủ à, Mọi người nhận được rồi nhưng hôm nay mình mới được nhận Đó. Rồi, tên của mình này Tên Nguyễn Văn Toàn này Cảm ơn chính à, cảm ơn uh, AB Sảng này Nhà mình có ba người à, được được ờ, trợ cấp là 30 man rồi ba người là 30 man à, ở Việt Nam mình là 60 triệu ai bảo là ở Nhật là không làm mà con thực ra là ở Nhật ấy cái tiền trợ cấp này nó trừ vào tiền hàng năm mình vẫn phải đóng tiền thuế dư và nô dê và kg đây chỉ là một phần thôi mình ở đây nhiều năm thì mình càng phải đóng nhiều nhưng dù sao nữa thì sau đợt dịch này là mình được trợ cấp 60 triệu là cũng thấy vui bây giờ mình sẽ điền các thông tin vào đây để ngày mai gửi bưu điện chắc là sang tháng là nó sẽ được lĩnh tiền nó chỉ là hồi hộp đã là đây này bắt đầu viết

Mama, ich freue mich. じゃないよそれはそれは食べ物じゃないよ日本でおおお 谢谢。好的。 入庁置いて置いてママに当てるよ旅ああれなれだあかな水飲むの水飲むのは水あげるね 이 정도 될게. 동본, 동치, 동목. 소금 소금 미수나. mình ăn từ điều nó là thế là thế là mình dưng nó một đi con nhận tới đây ạ một không không năm không không bốn bốn chín 쓰자고요. 오케이, 이거 커피 시대. 응, 마다, 마다, 여다, 마다. 아, 한포가. 응, 마다. Ở bên Nhật này thì họ dùng con dấu Con dấu thay cho chữ ký à, Mình có con dấu riêng à, Phải đóng dấu yeah. đấy xin đóng dấu của đội giỏ chót này đấy. nên dên như này ở đây ok cặc cái này xin kiểm tra lần cuối 60 triệu là phải ít đâu phải kiểm tra cẩn thận Implemental. Mata não, não. Ok. Ừ, vậy là khâu kia đã xong. Ừ. Mình cơ, mình cơ nó mà rắc xếp. Dêm nữ dêm mũ tê hả? Ít chưa mai sao này? Dêm mũ tê. À, à, ta xe. À. mà đã được không? Ồ, ồ, ồ, ồ, ồ.あ200 円明日友達返事 うん、毎日週買いたいけど、あの、送れないがかりました。だから買わなくていいでしょ。乾いてるよ。Okay. Tik tik tik. Ah. semen Kyoto Pecho copy Shop bọn này nó trôi tòi cho hết vào đây cái này phong bì của nó thì là mình rút vào luôn gửi luôn thôi mất tiền không mất tiền tiền phong bì ở đây nó ghi này. Mình không mất đồng nào luôn Cứ cho thêm phong bì vào luôn Không phải dán Giờ mình đi ờ, copy cái ờ, sổ ngân hàng À, có ba hạt kiên đã xế im mà copy số nữa mấy cơn hoa kia nó ba đắt xé nó ba nó có phí sử dụng ý mạng làm gì cả hả à ừ sao này tôi đắt tê cả là sưng của đặc sự nữa bây giờ mình đi uh, uh, cóp cái sổ ngân hàng với cả cái thẻ bằng lái xe cho vào đây cùng để chứng minh là mình là là, là chủ tài khoản này à, đấy thì hôm nay là mình rất vui và muốn chia sẻ với mọi người niềm vui của mình là được nhận 60 triệu tiền hỗ trợ của chính phủ mọi người xem video của mình hãy đăng ký kênh và ủng hộ mình chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và thành công xin chào và tạm biệt you.